Các bạn thân mến, sau đây sẽ là phần nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Myanmar gặp đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2022. Malaysia và Myanmar sẽ nằm cùng với tuyển Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022, giống như năm 2018. Cho dù có lợi thế ở sân nhà trong trận đấu mở màn vòng bảng AFF Cup 2022, nhưng không nhiều người đánh giá cao khả năng có điểm của đội tuyển quốc gia Myanmar. Myanmar chưa bao giờ được đánh giá cao tại khu vực Đông Nam Á, khi mà hiện tại đội bóng này chỉ đang xếp thứ 158 trên bảng xếp hạng FIFA ở thời điểm này. Do đó, không có bất ngờ khi trong mùa giải vừa qua, đội bóng này không thể vượt qua được vòng bảng. Chính vì vậy mà trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, thầy trò luyện viên Anthony Hay cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên thì lá thăm may rồi đã giúp Myanmar rơi vào bảng đấu không quá khó khăn khi chỉ có đội tuyển Việt Nam cũng như đối thủ của họ ở trận đấu này là Malaysia được đánh giá là cao hơn đội bóng này. Mặc dù vậy thì phong độ mà đội bóng này đã thể hiện trước thềm giải đấu năm nay cũng là hết sức đáng báo động. Khi mà trong 3 trận giao hữu gần nhất thì Myanmar đã để thua đến 2 trận và trận còn lại họ chỉ giành một kết quả hòa. Do đó mà khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn như là Malaysia ở trong trận gia quân thì cơ hội dành cho Myanmar là không cao. Bóng đá Myanmar vẫn đang trên con đường phát triển, nhưng mọi thứ với họ cho dù là chiến thuật hay là cả chất lượng con người thì đội chủ nhà đều không được đánh giá quá cao. Tiếp đón Malaysia ngay trận mở màn bảng B quả là một điều không hay đối với đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hay. Myanmar tham dự AFF Cup 2022 với nòng cốt là thế hệ cầu thủ đã từng góp mặt tại World Cup U20 vào năm 2015 kết hợp với cùng một số cựu binh đang thi đấu ở nước ngoài. Dù vậy thì đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hay cũng không được đánh giá cao về khả năng gây bất ngờ, thể hiện qua thành tích mà họ đã giành được ở đấu trường khu vực và châu lục những năm gần đây. Đến với AFF Cup, Myanmar cũng không phải là ứng viên sáng giá giành vé vào bán kết trong bảng đấu gồm có các đối thủ đáng chú ý như là Việt Nam, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, ở bên kia, Malaysia khiến nhiều người yêu mến cũng thất vọng khi không thể vượt qua vòng bảng của AFF Cup 2020. Cụ thể, Mãnh Hổ chỉ đứng ở vị trí thứ 3 bảng B sau Việt Nam và Indonesia. Nhưng phong độ mà đội bóng này đã thể hiện trước thềm giải đấu năm nay là đang rất thuyết phục. Khi 4 trận giao hữu trước đó diễn ra thì Malaysia đã toàn thắng. Hơn thế nữa, thầy trò huấn luyện viên Kim Pangon đã thể hiện một lối chơi vô cùng thuyết phục. Rõ ràng là với những gì đã thể hiện thì Malaysia đang rất tự tin trong việc có thể giành chọn 3 điểm ngay trận đầu ra quân. Trở lại với giải đấu năm nay thì Malaysia cũng đã có những chuyển biến tích cực dưới bàn tay của huấn luyện viên Kim Pangon. Theo đó, họ giành được một tấm vé tham dự vòng chung kết giải châu Á 2023 khi thắng 2 và thua 1 ở vòng loại. Ngay trước thềm AFF Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Kim Pangon tiếp tục duy trì được sự ổn định khi đã có 4 trận giao hữu bất bại. Đáng chú ý là Malaysia đã từng đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trên chấm luân lưu tại giải giao hữu Kings Cup. Malaysia cũng không còn theo đuổi chính sách nhập tịch khi mà trong đội hình chỉ có duy nhất là Sergio Aguero đã từng chơi bóng tại Argentina. Tân huấn luyện viên Kim Pancon cũng điều chỉnh cách lựa chọn nhân sự so với người tiền nhiệm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã từ chối triệu tập các cựu binh đã thành danh như là Klasnikwi, Sumari, De hay là Dion Kuhn mà sẽ trao cơ hội cho các gương mặt mới như là Winkin, Darren Lock và Lee Túc. Theo thống kê, Đội hình của Malaysia dự AFF Cup có 15 chân sút dưới 27 tuổi và 8 trong số này thuộc biên chế của đội tuyển U23. Và có lẽ người hâm mộ cũng không mấy bất ngờ nếu Malaysia giành chiến thắng trước Myanmar ở trận đấu mở màn AFF Cup 2022. Nhận định trên càng có căn cứ khi mà Myanmar đang trong cơn khủng hoảng phong độ khi đã để thua 8 và chỉ hòa một lần trong chiến trận đấu gần đây. Cùng với đội tuyển Việt Nam, Malaysia được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi đầu bảng B và cuộc đọ sức với Myanmar sẽ giải mã một phần sức mạnh của đội bóng này. Ngoài ra, những biến cố xảy ra trước thềm AFF Cup 2022, đặc biệt đó là việc đội hình Malaysia thiếu vắng các chân sút của câu lạc bộ Johor Darul Tajim đã từng 9 lần vô địch quốc gia năm 2014, có thể sẽ khiến sức mạnh bị ảnh hưởng. Dù vậy, trước chuyến hành quân tới Yangon, Malaysia vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà. Về lịch sử đối đầu của Myanmar và Malaysia, Ngoài Myanmar và Malaysia, ở bảng B AFF Cup năm nay còn có Việt Nam, Lào và Singapore. Việt Nam, Myanmar, Singapore và Malaysia hứa hẹn trở thành bốn đội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu, còn Lào bị đánh giá là thấp nhất. Myanmar chỉ đã giao hữu một trận trước thềm AFF Cup 2022. Trận giao hữu duy nhất đó diễn ra trước Thái Lan. Kết quả là Myanmar thua với tỷ số là 0-6. Với Malaysia, đội tuyển này thi đấu hai trận giao hữu Malaysia lần lượt so tài cùng với Campuchia và Maldives. Kết quả là Malaysia toàn thắng, ghi tổng cộng là 7 bàn thắng và không nhận bất kỳ bàn thua nào. Trở lại chủ đề chính, lịch sử đối đầu giữa Myanmar và Malaysia ra sao? Hai đội đã chạm trán nhau bao nhiêu lần và đội nào thắng nhiều hơn? Xin được trả lời là do cùng thuộc khu vực Đông Nam Á, cho nên Myanmar và Malaysia vẫn thường xuyên so tài cùng nhau. Tính đến trước AFF Cup 2022 thì hai đội đã đấu với nhau tổng cộng là 16 trận ưu thế đối đầu nghiêng về phía Myanmar với 6 chiến thắng, 5 kết quả hòa và 5 thất bại. Lần đầu tiên hai đội so tài cùng nhau là vào tháng 6 năm 93. Trận đấu thuộc SEA Games 93 đó khép lại với phần thắng dành cho Myanmar với tỷ số là 2-1. Tính riêng tại AFF Cup, Myanmar và Malaysia mới chạm trán nhau cả thể là 4 lần. Kết quả đối đầu tại AFF Cup giữa hai đội tuyển này là cân bằng. Mỗi đội thắng được một trận và hòa nhau hai trận còn lại. Lần gần nhất mà Myanmar so tài cùng Malaysia là vào tháng 11 năm 2018. Màn so tài đó thuộc AFF Cup. Kết quả là Malaysia đã đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0 ở sân Bukit Jalil. Về đội hình dự kiến của Myanmar và Malaysia Huấn luyện viên Anthony Hay khá ưa thích sơ đồ là 442 và thường xuyên áp dụng đội hình này trong hầu hết các trận đấu của Myanmar thời gian qua với bộ khung chính rồi các cầu thủ quen thuộc như là Aung Nang Win, Kian Mino, Muang Monglin và Yem Min Thu. Đội tuyển dự kiến của Myanmar với sơ đồ là 442. Các cầu thủ dự kiến Yap Jin Phio, Nanda Kiaf, Wee Min Thu, Chan Nein, Lin Hen Yia, Yan Nang Yo, Yak Mino, Aung Nang Yun, Aung Hein, Moang Moang Lin, Khan Miyat Kaung. Kể từ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kim Pangon, lối chơi của Malaysia đã được vận hành theo sơ đồ chiến thuật là 3-4-3. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho dù ưu tiên vị trí các cầu thủ trẻ, song vẫn đặt niềm tin vào các cựu binh như là Brindangan và Savawi Rashid. Đội hình dự kiến của Malaysia sơ đồ 3-4-3. Các cầu thủ dự kiến là Hami, Tan Najim, Pierre, Ami, Brindan, Aziman, Ruven Tiran, Rashid Lúc Halim. Những gương mặt đáng chú ý của hai đội. Maung Maung Lewin hiện đeo băng đội trưởng và từng có 56 lần ra sân và đóng góp 15 bàn thắng cho tuyển Myanmar. Faisal Halim Tiền đạo này được coi như phát hiện mới của huấn luyện viên Kim Pan-gong ở trên hàng công và đóng góp 3 bàn thắng trong hai trận giao hữu cho Malaysia trước thềm AFF Cup 2022 về kèo nhà cái. Đây sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn đối với các cầu thủ Myanmar khi mà vào thời điểm này Malaysia đang được đánh giá cao hơn rất nhiều. Không những thế thì Chuhuna đang không phải là điểm tựa quá vững chắc dành cho Myanmar. Trong cuộc đối đầu đêm nay cũng như là phong độ của đội bóng này thời gian qua đang vô cùng thất vọng. Do đó mà không nhiều người dám tin vào một kết quả có lợi dành cho thầy trò huấn luyện viên Anthony Hay sau khi trận đấu kết thúc. Các chuyên gia khuyên chọn Malaysia về kèo châu Á Sự lo ngại mà giới chuyên gia dành cho đội chủ nhà đó là điều hoàn toàn dễ hiểu khi đã chứng kiến phong độ bế tắc của họ. Trước thềm giải đấu năm nay, Myanmar cũng chỉ có 3 trận giao hữu và mang về vẻn vẹn là một trận hòa cùng với hai thất bại. Đáng lo ngại hơn là tính từ đầu năm nay, họ đã ra quân tổng cộng 7 lần và nhận về đến 6 thất bại cùng với một trận hòa. Rõ ràng là người hâm mộ lạc quan nhất cũng rất khó tin vào khả năng tạo lợi nhuận của Myanmar bất chấp việc có lợi thế sân nhà. Các chuyên gia khuyên chọn Malaysia âm 1.5 Về kèo châu Âu Nên nhớ rằng trong 4 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup năm nay Malaysia đã có màn thể hiện rất tốt khi mang về hai trận hòa cùng với hai lần chiến thắng và đáng chú ý đó là trên hành trình này họ đã cầm chân nhà đương kim vô địch Thái Lan ngay trên đất khách với tỷ số chung cuộc là một đều. Trong bối cảnh mà Myanmar đang lún sâu vào vũng bùn thì rõ ràng là Malaysia lại hoàn toàn có quyền nghĩ đến 3 điểm trọn vẹn nếu duy trì đầy đủ sự quyết tâm ở trận mở màn vòng bảng năm nay. Các chuyên gia khuyên nên chọn Malaysia thắng. Về kèo tài xỉu Trong 3 trận giao hữu đã qua thì Myanmar không một lần xuyên thủng tấm lưới đối thủ Thậm chí còn phải vào lưới Nhật bóng đến 8 lần Trong bối cảnh mà hàng công của Malaysia vẫn hoạt động trơn tru với 8 bàn thắng trong 4 trận giao hữu mới nhất Rõ ràng là kịch bản trận đấu khép lại với ít nhất là 3 lần dưới dung là rất dễ xảy ra khi Myanmar vẫn đang loay hoay với bài toán phòng ngự. Các chuyên gia khuyên chọn cờ tài 2.5 trên 3. Về kèo hiệp 1 Tuy không thường chơi quá cởi mở Nhưng sự chênh lệch về phong độ Sẽ là điểm tựa để tiếp thêm sự tự tin cho Malaysia Tấn công ở trong cuộc chạm trán tới Đặc biệt đó là lần gần nhất đối đầu Đội bóng này cũng đã ghi tới hai bàn vào lưới của Myanmar ngay trong hiệp 1 Với lối chơi thiếu trượt sâu của Myanmar đang không được lòng giới đầu tư ở những trận đấu vừa qua. Theo đó, một đội bóng được mệnh danh là The Asian Lion đã bị đánh phủ đầu ở hiệp 1 trong 5 trên 6 lần ra quân gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Malaysia đang thể hiện khả năng áp đặt thế trận rất tốt. Trước sự vượt trội của Malaysia, không bất ngờ khi mà Myanmar sẽ bị thủng lưới nhất là một bàn ở nửa đầu trận đấu. Dự đoán kết quả Myanmar được chơi ở sân nhà tại Yangon nhưng sẽ không có khán giả do AFF lo ngại các vấn đề về an ninh. Điều này sẽ mang tới nhiều bất lợi cho thầy trò huấn luyện viên Anthony Hay trong bối cảnh mà họ đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ. Các chuyên gia dự đoán Malaysia hoàn toàn có thể giành chiến thắng với cách biệt là hai bàn trước Myanmar. Nhiều tín hiệu tích cực trên hàng tấn công của Malaysia đã được các tân binh như là Dalen Lock và Faisal Halim thắp lên trước khi bước vào trận đấu ra quân. Ngoài ra, với nhiều gương vật mới thì Malaysia cũng mang tới lối chơi giàu sức sống và hiệu quả hơn.